shop máy quay lens com xin chào tất cả các bạn ngày hôm nay lại tiếp tục ra một video mới để review cho tất cả các bạn về những dòng sản phẩm mới nhất cao cấp nhất và hiện đại nhất của shop máy quay lens com cửa hàng chúng tôi thì có tất cả những cái dòng sản phẩm như là camera ngụy trang máy nghe nén thiết bị định vị toàn cầu máy phá sóng thiết bị phát hiện những cái dòng camera siêu nhỏ hôm nay giới thiệu đến cho bạn đó chính là cái sản phẩm độc quyền tại cửa hàng shop máy quay lén của chúng tôi những cái sản phẩm dòng đấy, định vị thiết bị định vị và những cái dòng máy nghe nén hiện đại nhất trong cái năm 2019 này để giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể sử dụng nó vào những công việc hay là những cái mục đích ờ, riêng của mỗi người chúng ta thì sản phẩm nghe đầu tiên tôi giới thiệu đến cho bạn đó chính là cái sản phẩm L12 này nó chính là cái dòng ờ, mới ra đời trong cái năm 2018 trước thì là cái sản phẩm này nó chỉ có thể giúp cho chúng ta là định vị được cái, cái vị trí nhưng mà định vị nó rất là khó ở cái dòng L12 này thì chúng ta khi chúng ta định vị chúng ta sẽ gửi tin nhắn đi và nó sẽ gửi cho chúng ta về một cái đường link rồi chúng ta sẽ phải bấm vào cái đường link đó ở trong tin nhắn thì mới có thể định vị được rằng vị trí đang ở đâu và rằng cái vị trí của nó thì vị trí nó nó vẫn báo cho chúng ta là cái độ chuẩn xác của nó là 95 đến 96% về cái dòng định vị của L12 <clears throat> thì cải tiến của cái dòng định vị thì nó sẽ kèm theo đó là những cái thiết bị công nghệ như là đấy, nghe lén được trực tiếp các cái chuộc còn trò chuyện này hay là nó có thể đấy, nghe lại những cái âm thanh lưu lại tất cả trong những cái thể nhớ những cái cuộc trò chuyện hay là những cái đoạn ờ, đối thoại bảo mật mà chúng ta muốn nghe được thì chúng ta sẽ gắn cái thiết bị định vị này ở gần đấy và cái khoảng cách xa của nó âm thanh nó sẽ bắt lại chúng ta đó chính là 10 đến 15 mét còn riêng về cái phần định vị thì nó được cải tiến cao cấp rất là cao cấp nhé các bạn nhé trong cái năm 2019 này cái dòng định vị của cái sản phẩm này đó chính là L16s cực kỳ cao cấp nó có thể định vị trực tiếp trên những cái điện thoại di động của chúng ta định vị được xem rằng đi đâu làm gì hay là những cái đoạn ờ, tạm dừng tạm nghỉ nó sẽ báo hết về cho điện thoại chúng ta trực tiếp trên cái bản đồ Google Maps và nó báo vị trí về cho chúng ta là báo vị trí do đường và đứng ở đoạn nào đấy, thì nó sẽ báo về hết trên điện thoại của chúng ta nhé các bạn nhé thì các bạn muốn sử dụng cái dòng định vị lồng 16 s này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi đó chính là một chiếc sim này thứ nhất là một chiếc sim có mạng 3G và các bạn lên đăng ký những cái gói khuyến mại của Viettel đó chính là gói V90 và một cái chiếc thẻ nhớ hỗ trợ tối đa là 64GB đổ về thì ở video hướng dẫn này tôi chỉ sử dụng là chiếc thể nhớ 16GB nó có rất nhiều các chức năng cao cấp nhé các bạn nhé và các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi tiếp theo đó chính là một chiếc điện thoại có cái hệ điều hành Android Oppo Samsung hay là iPhone iOS đều có thể sử dụng được hết nhé các bạn nhé hay là những cái đồng dòng Xiaomi của Trung Quốc cũng có thể sử dụng được hết và cái sản phẩm đây đó chính là sản phẩm tôi muốn giới thiệu đến các bạn L16S thiết bị định vị máy nghe lén siêu nhỏ có nam châm Đấy. đây đây các bạn nhé nó là một sản phẩm siêu nhỏ này một lớp màu đen các bạn nhé đây tiếp tục là những cái ờ, thiết bị phụ kiện ở bên trong của nó đi kèm theo sản phẩm đó chính là một dây cắp sạc và một dây treo tiếp theo là những cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng do nhà sản xuất tạo ra các bạn nhé đó. sách hướng, hướng dẫn sử dụng thì khi hai tiếng phổ thông đó tiếng là tiếng Trung và tiếng Anh cho tất cả ờ, những người bạn nào đang có nhu cầu ờ, để biết thêm về cái sản phẩm này nhé các bạn nhé <clears throat> thì đầu tiên ờ, nói qua về cái sản phẩm này là nó có các cái chức năng nghe lén như là nó có thể nghe lén được những cái cuộc trò chuyện từ xa trực tiếp trên chính chiếc điện thoại di động của các bạn và chức năng thứ hai là nó phải ghi âm lại những đoạn video à, à, đoạn âm thanh so, xin lỗi các bạn nhé nó có thể ghi âm lại những cái đoạn âm thanh cực kỳ là rõ nét khoảng cách xa 10 đến 15 mét đều có thể nghe được hết các bạn nhé và lưu ý nó sẽ có một cái lớp tạp âm gọi là tạp âm đi những cái âm thanh ở bên ngoài và nó sẽ đấy, chống cho chúng ta những cái tiếng nghe rất là ổn nhé các bạn nhé chức năng ấy, hay là chức năng tự động gọi lại cho chủ nhân khi có những cái thiết bị nào à, những khi có những cái giọng nói nào đang nói ở bên cạnh cái thiết bị thì nó sẽ gọi điện trực tiếp nó sẽ gọi điện về cho chủ nhân và khi đấy, à, sử dụng nó thì chúng ta phải bắt buộc là chúng ta phải đăng ký làm chủ nhân của nó thế ngay sau đây không để mất thời gian của các bạn nữa tôi sẽ đi vào và hướng dẫn các bạn cách sử dụng của cái thiết bị này nhé các bạn nhé thì ở phía lớp sau của nó đó chính là một cái lớp uh, à, nam châm các bạn nhé phía sau ờ, đít của nó có thể là một lớp nam châm để các bạn dính lên những cái xe cộ xe máy ô tô đều có dính được hết nhé các bạn nhé đấy rồi sử dụng đây đó chính là chân cáp sạc của nó này pin thì pin cực kỳ trâu từ 3 đến 5 ngày các bạn mới phải sạc pin một lần hoặc là các bạn nào muốn đấy, các bạn nào mà không muốn sạc pin thì các bạn sẽ liên kết trực tiếp với những ắc quy của ô tô xe máy đều có được hết nha các bạn nhé hay là các bạn cắm vào những cái sạc dự phòng Đấy, nó đều có thể sạc pin được hết đây là cáp sạc của nó này các bạn chỉ cần cắm sạc pin từ 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi là nó đầy pin và các bạn sử dụng nó trong vòng 3 đến 5 ngày chúng lại tiếp tục sạc pin các bạn nhé rồi và tôi sẽ mở hộp sản phẩm ra này Đấy, mở lắp sản phẩm ra Đấy. đây trên đầu của nó này đó chính là ba cái đèn báo hiệu thứ nhất báo hiệu cho chúng ta là cái âm thanh ấy có thể nghe được thứ hai là chính là cái sóng của sim của chúng ta thứ ba là pin Đấy, báo về cái độ pin của chúng ta hoặc là khi chúng ta định vị trên trực tiếp điện thoại nó sẽ báo về cho chúng ta là pin còn bao nhiêu phần trăm nhé các bạn nhé rồi các bạn sẽ Đấy, mở lắp sim của nó ra này mở lắp sim của nó ra nhé các bạn nhé đó và chúng ta lắp sim vào lưu là các bạn phải nhớ số điện thoại trong sim này nhé các bạn nhé lắp sim này và tiếp theo phần trên là chúng ta sẽ lắp thẻ nhớ vào nhé các bạn nhé thẻ nhớ là lưu ý chúng ta phải lắp đúng chiều thì nó mới nhận thẻ nhớ ờ, tiếp theo là ờ, những cái nút trên kia ờ, thân của cái chiếc định vị L16 này đó chính là nút bật cũng như là tắt sản phẩm này các bạn nhé bật cũng như tắt thiết bị này nó có một chấm đen ở trên thân giữa cái sản phẩm nhé các bạn nhé còn về phía bên trái của cái nút à, bật tắt sản phẩm đó chính là cái nút reset khi chúng ta sử dụng trong cái thời gian lâu dài quá và các bạn cảm thấy cái định vị của nó hơi sai thì các bạn sẽ giữ reset cho tôi trong vòng từ 10 đến 15 giây thì nó lập tức nó sẽ tự động reset cái sản phẩm hoàn toàn là một sản phẩm mới các bạn nhé các bạn muốn bật lên thì các bạn sẽ giữ vào cái nút đen này trong vòng 2 đến 3 giây thì lập tức ba ngọn đèn của nó chớp sáng lên là cái thiết bị đã được bật nha các bạn nhé rồi khi đã bật lên rồi thì chúng ta sẽ đậy lắp lại đấy lại đắp sản phẩm lại cái khả năng chống nước của nó là nó có thể chống nước được đấy, ở cái khoảng thời gian nhất định đấy nhưng mà khi các bạn đấy, mang về rồi các bạn hãy sấy khô đi thì nó vẫn có thể sử dụng được bình thường các bạn nhé thì các bạn muốn sử dụng nó đầu tiên thì các bạn sẽ ờ, riêng về dòng à, Samsung này Oppo hay là những dòng Android các bạn sẽ lên CH Play tải cho tôi một cái ứng dụng đó chính là 365 GPS các bạn nhé 365 GPS này đó các bạn cài đặt nó về máy này cài đặt về nếu bạn nhé còn riêng về những cái dòng như là iPhone iOS hay là những dòng máy tính bảng thì các bạn sẽ lên à, App Store và các bạn tải cho tôi về đó chính là phần mềm GPS 365 nhé các bạn nhé <clears throat> tất cả những cái dòng Xiaomi thì các bạn vẫn nên CF và lời hết các bạn nhé rồi sau khi đã tải về thì các bạn sẽ vào để đăng ký làm chủ nhân của cái thiết bị định vị L16 này các bạn sẽ nhớ số điện thoại của nó nhé đây chính là số điện thoại của thiết bị này các bạn muốn ờ, khởi động đăng ký làm chủ nhân của nó thì các bạn phải nhớ là những cái ờ, hiệu lệnh đấy, tôi sẽ gửi cho các bạn khi các bạn đặt hàng bằng cái sản phẩm này thì các bạn muốn đăng ký làm chủ nhân các bạn sẽ soạn tin nhắn cho tôi là 000 đấy, thăng này và số điện thoại chủ nhân là tiếp theo chúng lại thăng một lần nữa và gửi vào cái số điện thoại ở trong cái thiết bị đó chính là cái số điện thoại đấy, trong cái thiết bị L16s các bạn nhé rồi các bạn gửi này các bạn đăng ký bằng cái sim nào thì các bạn gửi bằng cái sim đấy nhé các bạn nhé đây chờ tôi tí thì khi chúng ta đăng ký thành công thì nó sẽ gửi cho chúng ta về một cái tin nhắn là báo cho chúng ta là đã đăng ký thành công đã đăng ký làm chủ nhân của thiết bị thành công nhé các bạn nhé và các bạn chỉ chờ trong vòng 2 đến 3 giây là sẽ gửi tin nhắn về đó các bạn thấy này nó đã đăng ký thành công là Aremi Stator e7 là đã đăng ký thành công số điện thoại của chủ của chủ nhân đó chính là 0983 773 333 nhé các bạn nhé tiếp theo thì các bạn riêng về cái dòng à, nghe lén này thì bất kể cả những cái số điện thoại nào số điện thoại lạ gọi vào số điện thoại trong thiết bị L16S này đều không gọi được hết chỉ duy nhất một số điện thoại đó chính là số điện thoại của chủ nhân này mới có thể gọi điện vào cho thiết bị và khoảng cách ờ, tôi sẽ test cho các bạn về phần âm thanh của nó nha các bạn nhé alo alo alo alo đó khi hai thiết bị ở gần nhau này thường là nó bị sẽ bị pha âm và loãng âm vào nhau thì nó sẽ xảy ra những tiếng động lặp đi lặp lại liên hồi nha các bạn nhé đây tôi test cho các bạn là cái số điện thoại khác đấy, số điện thoại lạ gọi đến thiết bị thì nó sẽ bắt máy hay không nha các bạn nhé lập tức này chắc trăm chắn trăm là lập tức nó sẽ tắt máy bận này các bạn thấy này Đấy, không thể làm gọi được các bạn nhé lập tức sẽ tắt máy bận luôn nó sẽ không nghe bất kể một cuộc điện thoại nào trực tiếp của chủ nhân Đấy không nghe số điện thoại nào ngoài số điện thoại của chủ nhân đấy các bạn nhé tiếp theo là những cái ờ, hiệu lệnh rất là cao cấp hay là chúng ta ờ, nghe được đấy. khi nào có âm thanh nó sẽ gọi điện cho chủ nhân thì chúng ta sẽ phải soạn những câu lệnh thì khi các bạn đặt hàng tôi sẽ đấy, ờ, gửi các cái câu lệnh đấy cho tất cả các bạn còn bây giờ tôi sẽ test cho các bạn về cái dòng định vị của cái thiết bị L16S này nó chuẩn xác đến đâu các bạn nhé định vị thì rất rõ ràng đây là cái ứng dụng mà tôi vừa bảo các bạn tải về các bạn chỉ việc bấm vào cái phần mã QR nha mã QR nha và các bạn thân của nó trên thân của cái thiết bị nó sẽ có những cái dòng mã này thì các bạn chỉ việc phải soi vào soi vào để nó nhận diện nha các bạn nhé khi nhận diện thành công thì nó sẽ tự động nó đăng nhập vào nha các bạn nhé để chúng ta cần muốn xem định vị thì chúng ta sẽ vào check này chắc nha các bạn nhé cho phép này đó à, đây đó chính là sim Đấy, chưa đăng ký new nhé các bạn nhé sim chúng ta bắt buộc là phải có mạng còn ở cái sim này thì tôi chưa đăng ký mạng thì lập tức đấy, sau đây thì tôi sẽ đăng ký mạng ngay cho cái sim này để các bạn có thể test về cái dòng định vị đây khi chúng ta chưa đăng ký mạng này nó sẽ báo cho chúng ta là rơi e-lot data là chúng ta chưa đăng ký mạng đấy các bạn nhé thì các bạn chờ trong giây lát thì sẽ, tôi sẽ đăng ký mạng ở cái thiết bị này và sẽ cho các bạn đấy, trải nghiệm thực tế về cái định vị của cái thiết bị định vị L16S này nha các bạn nhé rồi khi ờ, tôi vừa mới đăng ký mạng cho cái thiết bị ờ, định vị trong cái sim của cái L16S này thì lập tức nó sẽ tiếp tục ấy, à, cho chúng ta biết được cái vị trí của cái định vị lò 6 s này khi chúng ta gắn lên xe cộ hay là cặp sách của ví dụ như là chồng mình hoặc là con mình hoặc là những người mà mình muốn theo dõi thì mình sẽ gắn lên và bây giờ cho các bạn xem được cái vị trí rõ ràng trên cái thiết bị định vị L16S này nha các bạn nha các bạn sẽ bấm vào chắc này cho tôi này thì khi các bạn chấm vào bấm vào này lập tức này nó hiện cho các bạn này là đang ở ngõ 75 đường Nguyễn Xiển này các bạn nhé các đấy này trực tiếp trên bản đồ của chúng ta khi nào chúng ta muốn chúng ta chỉ việc vào cầm điện thoại của chúng ta lên và chúng ta vào cái ứng dụng đó chính là L ứng dụng 365 GPS là nó sẽ báo cho chúng ta về vị trí rất là rõ ràng hay là chúng ta có thể bật vệ tinh của nó lên này bật vệ tinh này đấy. người đang ở đâu thì nó lập tức sẽ hiện lên cho chúng ta luôn là đang đứng ở đâu địa điểm nào đây đường cái xe cộ này rất là rõ ràng cho các bạn nhé hay chúng ta bật lên cái bản đồ tự nhiên nó hiện cho chúng ta đường để chúng ta tìm kiếm nó rất là dễ dàng hơn nhé các bạn nhé hay là các bạn rất có nhiều những chức năng để chúng ta khoanh vùng lại chúng ta để bật lên bản đồ và chúng ta khoanh vùng lại những vị trí mà chúng ta muốn khoanh vùng đây các bạn sẽ khoanh vùng lại cái vị trí này mà chúng ta muốn này đây đang ở ngõ 75 nhé các bạn này đây ngõ 75 này chúng ta sẽ khoanh vùng lại ở cái vị trí này khi mà cái người mình theo dõi đi ra khỏi cái vị trí này lập tức nó sẽ báo chuông báo động về cái vị trí cho mình nha các bạn nhé đây hiện trên bản đồ rất là rõ ràng nha các bạn nhé chắc này các bạn vào lại vị trí vẫn đang đứng yên một chỗ nha các bạn nhé không hề bị di chuyển hay là trái lệch về cái phần nào cái chuẩn xác của cái định vị l LMCS này là 100% nha các bạn nhé đó đấy là phần định vị của l LMCS này nha các bạn nhé thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn và hướng dẫn các bạn cách sử dụng của cái thiết bị định vị L16 này S này bạn nào có nhu cầu cần được đặt hàng mua hàng thì cửa hàng chúng tôi nhận giao hàng toàn quốc bảo hành miễn phí và tư vấn 24 trên 24 bạn nào xem video thì các bạn sẽ nhấn đăng ký kênh và theo dõi kênh nhấn nút chuông cửa hàng chúng tôi sẽ cập nhật những video hàng ngày bạn đăng ký kênh chụp ảnh lại gửi qua Zalo cho tôi qua số điện thoại 0983 này tôi sẽ tặng kèm các bạn một chiếc thẻ nhớ 32 g nhé các bạn nhé cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của tôi shop máy người đánh com xin chào tất cả các bạn thì ngày hôm nay lại tiếp tục là một cái video để review giới thiệu những cái sản phẩm mới nhất hot nhất hiện nay hay là giới thiệu đến cho tất cả các bạn để các bạn có thể biết được cách sử dụng những cái sản phẩm mà các bạn đã mua tại shop máy quay đánh com của cửa hàng nhà chúng tôi thì cái sản phẩm hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn đó chính là các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đó chính là những cái chiếc đấy, à, camera ngụy trang vào USB à, các bạn hay sử dụng thường trong những cái công việc hay là các cái đồ gia dụng của chúng ta đấy, hay là các bạn muốn làm vào những cái vật phẩm nào các bạn chỉ việc nhanh tay à, gọi điện cho mình qua số điện thoại mình đã để trên góc màn hình đấy các bạn gọi điện cho mình mình sẽ đáp ứng cho bạn làm ngụy trang vào tất cả những cái vật phẩm dân dụng hay là những cái sản phẩm nào các bạn thường hay sử dụng nhất thì mình sẽ ngụy trang vào như là sạc pin dự phòng này cốc sạc điện thoại này usb này móc treo quần áo này cúc áo này và bút camera rất nhiều các cái ờ, sản phẩm ngụy trang cũng như là sản phẩm siêu nhỏ còn bạn nào muốn biết thêm về những sản phẩm như là camera ngụy trang này camera siêu nhỏ này thiết bị định vị này máy nghe nén này hay là những dòng camera à, dòng uh, máy phát hiện camera siêu nhỏ này máy phá sóng này thì các bạn có thể gọi điện cho mình mình sẽ tư vấn cho tất cả các bạn để các bạn sử dụng cập nhật về sử dụng nó những sản phẩm đó hợp lý nhất và nó sẽ mang lại những hậu quả cá nhân riêng tư cho tất cả chúng ta khi chúng ta sử dụng nó nhé các bạn nhé chắc chắn rằng khi các bạn mua tại cửa hàng shop máy hay là dùng com của chúng tôi các bạn mua về các bạn sẽ mang lại những sự hài lòng khi các bạn sử dụng cái sản phẩm nhà chúng tôi nó sẽ đem lại cho bạn những hình ảnh rất là rõ nét lên đến là 1080p 2K và 4K những hình ảnh Đấy, rất là rõ nét nhất hiện nay trong cái thời đại công nghệ 4.0 và lưu ý là khi các bạn mua hàng rồi thì những cái sản phẩm nhà mình đều là những sản phẩm rất là dễ sử dụng Đấy, các bạn nào không dành rõ gì về công nghệ hay là các bạn nào chưa từng sử dụng công nghệ bao giờ các bạn vẫn có thể sử dụng được bởi vì mình sẽ hướng dẫn các bạn đấy, sử dụng trực tiếp ở trên video này chỉ một vài thao tác là các bạn có thể sử dụng được nhé các bạn nhé Đấy. thì đây ngay bây giờ không để mất thời gian của các bạn nữa ngay bây giờ mình sẽ đập hộp ra đó chính là cái sản phẩm camera ngụy trang USB này để giới thiệu các bạn cũng như là hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của nó nha các bạn nhé thì nó sẽ có những cái chức năng à, như là 1080p à, này quay video với chất lượng 1080p quay video với cái chất lượng 720p và nó để chụp hình ghi hình Đấy. quay video kèm theo âm thanh luôn nhé các bạn nhé đây đó chính là sản phẩm camera ngụy trang USB các bạn nhé đấy, đây là nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay này đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ xem những phụ kiện đi theo kèm của nó nhé đấy, phụ kiện đeo kèm nó là một dây cáp sạc này và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng này chúng ta sẽ gạt tạm những sản phẩm sang một bên đấy, đây đấy, khi chúng ta sử dụng này thì nói qua về cái thiết bị camera ngụy trang USB này <clears throat> là những cái công dụng của nó này nó là một cái lớp kính mềm này à, rất là mềm à, một cái lớp kính gọi là kính bóng Đấy, kính bóng chống xước nhé các bạn nhé đây Đấy, để rõ là USB này Đấy, các bạn vẫn có thể là lưu video lưu hình ảnh lưu những bản thuyết trình Đấy, trên cái USB này vẫn sử dụng USB như bình thường nhưng mà cái công dụng thứ hai đó chính là công dụng công nghệ của nó đó chính là ngụy trang một cái mắt camera thần ở bên trong để chúng ta có thể quay lại những đoạn video hình ảnh của người đối diện chúng ta hay là trong những cái phòng học hay là khi đi ra đường chúng ta cần quay lại những video hình ảnh bí mật chỉ riêng chúng ta biết để có thể lấy ra làm những bằng chứng chứng cứ xác thực với cái đời thực ngoài đời anh em nhé <clears throat> này đây này đó đấy, phần à, phía sau đuôi của nó nhé đó chính là một cái mắt camera các bạn nhé đây đó chính là mắt camera này còn đây đó chính là nút bật tắt này cũng như là quay video với hai cái chế độ tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó nhé chúng ta sẽ mở lắp ra này mở lắp ra đây đó chính là cái khay để chúng ta cắm USB vào trong này Đấy, các bạn sẽ cắm USB vào trong này nhé Đấy, chúng ta vẫn cắm cái đầu này vào máy tính như bình thường vẫn vừa sạc pin được cũng như là chúng ta có thể à, vừa sạc pin này cũng như là vừa có thể hiện rõ những cái file video mà chúng ta quay lại hay là chúng ta muốn lưu file trên ờ, những cái thẻ nhớ thì chúng ta sẽ cắm thẻ nhớ vào khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này bắt buộc chúng ta phải hỗ trợ cho chúng ta một cái thẻ nhớ là 32 GB đến 16 GB các bạn nhé thì ở video này tôi sẽ sử dụng thẻ nhớ 16 GB này để hướng dẫn các bạn cách sử dụng của nó như nào nhé các bạn nhé thì đầu tiên các bạn sẽ lắp thẻ nhớ vào này Đấy, lắp thẻ nhớ vào nó sẽ in ở bên lộ, ờ, in sâu bên trong luôn đây lưu ý khi bạn quay video các bạn để theo điều này cho tôi đó chính những cái sóng báo hiệu sóng lên xuống này đó chính là cái đèn báo hiệu của camera các bạn nhé đây mắt camera các bạn chiếu như này là có thể xem được hình ảnh thẳng các bạn để điều chỉnh được các cái góc độ tùy theo ý muốn của các bạn nha các bạn nhé muốn bật camera lên thì bên tai này chúng ta sẽ giữ yên trong vòng 1 đến 2 giây Đấy, nó sẽ hiện à, hiện đèn lên cho chúng ta Đấy, các bạn thấy đây, hiện đèn Đấy. khi Đấy, sử dụng rất là dễ dàng khi nào các bạn muốn quay video phía trên nó này sẽ có một cái nút nữa đối diện với cái nút bật này nó sẽ có một nút nữa các bạn chỉ việc bấm một lần vào là đang quay về cái chế độ là 1080p Full HD nhá 1080p Full HD đây bây giờ nó hiện tại đang quay video của các bạn nhé cứ để như này là để như này là các bạn quay đúng chiều đối diện với cái tay thôi này các bạn đang quay này Đấy, đang một đèn xanh và một đèn đỏ nháy là đang quay ở cái chế độ 1080p Full HD các bạn nào muốn quay lại đoạn à, dừng lại thì các bạn sẽ nhấn vào đây một lần này còn các bạn muốn quay tiếp với chất lượng 1080p Full HD các bạn lại bấm vào một lần tiếp cho tôi này lập tức nó sẽ nháy đèn hai đến 3 lần rồi tự động nó tắt đi nào nó đang đang đang thực hiện theo cái mệnh lệnh của chủ nhân là đang quay video các bạn nhé bên này lưu ý là cái chất lượng là 1080p Full HD này các bạn muốn tạm dừng lại video các bạn chỉ việc bấm vào một lần này đã tự động nó sẽ ngắt đi còn các bạn đang muốn quay với chế độ 7020 này 720 này các bạn bấm sang bên này đèn xanh này Đấy. nháy một lần Đấy, rồi tắt đi là đang quay ở chế độ 720 này. đây đó chính là cái nút bên này nha bạn nhé nút bên uh, gạt cần tắt uh, on off Đấy. gạt cần tắt on off tắt on off là đang ở cái chế độ gọi là 720 quay với cái hình ảnh nó không bằng 1080 nha bạn nhé các bạn muốn tạm dừng thì các bạn chỉ việc bấm vào một lần lập tức nó hiện lên đèn xanh chuyển sang cái chế độ đây là chế độ chờ là đèn đỏ nhá đèn đỏ đã đang chế độ chờ theo cái mệnh lệnh chủ nhân quay với đoạn video ở à, hình ảnh nào thì đấy, đấy đang quay ở chế độ gọi là 1080p Full HD các bạn nhé đấy các bạn bấm hai lần lên này nó sẽ là ở chế độ chờ để chúng ta quay được video Đấy, tạm dừng video các bạn lại bấm vào nút 1080p lưu ý là các bạn đang ở cái ờ, chức năng nào thì các bạn nên bấm vào cái phần trên đấy các bạn nhé phải bấm đúng chiều cái của nó thì mới có thể được như các bạn nhé rất là đơn giản khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này Đấy, tạm dừng thì bấm một lần Đấy, quay tiếp vào chế độ 720 để chuyển chế độ này Đấy, nháy đèn xanh rồi tự động phát là được ok rất là đơn giản bạn nào chưa dành rõ công nghệ các bạn vẫn bấm vào lần bạn vẫn được quay được các bạn nhé Đấy, các bạn muốn tắt camera này thì đầu tiên các bạn sẽ bật ra màn hình chờ tôi các bạn giữ yên cái nút tắt này nút, nút 7 ờ, ở cái chế độ 720 này. giữ yên trong vòng 2 đến 3 giây này Đấy, đèn nó nháy đỏ rung lên Đấy, nháy đỏ hai lần thì tự động tắt đi các bạn muốn bật lên các bạn giữ tiếp này các bạn sẽ giữ trong vòng 2 giây nhé tự động nó sẽ bật lên này đó các bạn thấy đang ở chế độ chờ nhé quay video lại tiếp tục quay này đó. và khi các bạn quay xong những đoạn video này thì nó sẽ lưu cho các bạn toàn bộ vào trên trước cái thẻ nhớ này các bạn nhé Đấy, các bạn tắt sẽ tắt sản phẩm đi nó sẽ lưu trực tiếp lại trên cái thẻ nhớ này của chúng ta Đấy, chúng ta sẽ tháo thẻ nhớ ra và lắp lên những cái điện thoại hỗ trợ cho chúng ta à, hỗ trợ thể nhớ này hay là những cái các bạn có thể lắp lên USB này và cắm trực tiếp lên máy tính vẫn là được hết được các bạn em Đấy. thì vừa rồi à, mình đã giới thiệu đến cho các bạn đó chính là cái dòng camera ngụy trang USB mới nhất và hot nhất hiện nay và cái sản phẩm này là cái sản phẩm độc quyền tại cửa hàng của chúng tôi các bạn nào có nhu cầu đặt hàng mua hàng thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình qua cái số điện thoại mình đã để trên màn hình hay là các bạn cần tư vấn về các sản phẩm nào các bạn sẽ gọi đến cho mình mình sẽ tư vấn đến cho các bạn 24 trên 24 nhé các bạn nhé video này mình xin tạm dừng tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi